Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh video giới thiệu về những cái món đồ chơi công nghệ đồ bịp hiện đại bậc nhất Việt Nam. Đấy thì nói về những cái đồ bịp công nghệ hiện đại bậc nhất Việt Nam trong cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu thì không thể kể đến những cái bộ hột báo dung, bộ hột nặng tài, bộ hột nặng xỉu hay là những bộ hột báo nắp camera, nắp âm dương hay những chiếc đĩa khiển hay là những cái bộ hột báo dung bầu cua hay là những cái nắp camera bầu cua nhưng đó thì là những sản phẩm có tang và bắt buộc mình đến sân chơi mình phải luồn vào thì mình mới đánh bịp được thì anh em có thể thấy trong cái thời buổi hiện nay thì trong các sòng bầu cua và cái sòng tài xỉu thì việc mình luồn đồ vào sân chơi là đều rất khó khăn thì vậy có những công nghệ đồ bịp nào ấy mình không cần phải đến sân chơi mình không cần luồn đồ mình đánh được độ chuẩn xác nó lại cao khi ra về không ai nghi ngờ hay phát hiện gì em sử dụng sản phẩm đồ bịp hiện đại vậy thì anh em hãy theo dõi cái video của tôi ngày hôm nay để tôi giới thiệu anh em hai công nghệ đồ bịp hiện đại bậc nhất không tang về cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu thì hai công nghệ này có tên gọi là máy phân âm bầu cua và cái máy phân âm đánh tài xỉu nhá Đấy, đây là những cái máy phân âm bầu cua và máy phân âm tài xỉu đã được công ty chúng tôi ngụy trang trực tiếp vào những chiếc điện thoại đấy để khi đánh không bị nghi ngờ hay phát hiện gì thì sau đây tôi sẽ test về cái đồ bị đánh tài xỉu và sau đó tôi sẽ test về cái đồ bị đánh bầu cua để em thấy được độ chuẩn xác của cái máy phân âm đánh bầu cua và cái máy phân âm đánh tài xỉu đấy thì tôi đã chuẩn bị sẵn qua những cái đĩa cái nắp cũng như cái quân hột ấy để quay cho anh em ấy thì chứng minh là hột này là hột chợ không phải hột bịp thì tôi đã thả trực tiếp những con hột này vào những cái à, và cốc nước muối tôi đã chuẩn bị sẵn trên màn hình đấy thì hột nào nó nổi thì đó là những cái bộ hột chợ anh em nên chơi và nên sử dụng thì các bước tiếp theo để anh em yên tâm thêm thì tôi sẽ thử qua thanh nam châm và sau đó tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại em nhé tôi sẽ lấy ba hộp để quay video cho anh em tôi nấu khô bộ hộp này đi này tôi nấu khô bộ hộp này đi thì em trên màn hình đây là cái thanh nam châm hít rất là mạnh em nhé nếu thử qua những bộ hộp cái nắp cái đĩa này đồ bịt nó hít chặt lại đồ thường đồ chọn nó sẽ không hít nữa em chưa hoàn toàn không hít thế nào luôn đến chiếc đĩa này đấy vì đó là đồ chợ không thể nào nó hít được cái nắp này ok cho anh em đấy, hoàn toàn không hít vì đó là đồ chợ 100 trăm đồ xanh chín tôi dùng để quay video đấy bước tiếp theo bước cuối cùng đó là tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại nhé đây tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại này em nhìn thấy chưa hoàn toàn soi xuyên luôn vì đó là đồ chợ đấy đến quân hộp này một hộp này đấy hai hộp trắng tinh luôn ba hộp trắng tinh đấy thì các bước thử hộp thử nắp thử đĩa em đã an tâm là đồ quay rằng là đồ chợ rồi đấy thì sau đây tôi sẽ nói sơ qua về nguyên lý hoạt động của cái máy phân âm tài xỉu này để mình nắm rõ và anh em mình hiểu thêm em nhé thì đây là cái máy phân âm tài xỉu đã được công ty chúng tôi ngụy trang trực tiếp vào những chiếc điện thoại trắng đen để khi mình đánh không bị nghi ngờ hay phát hiện gì đấy mình mang đến sân chơi sòng sới mình bật máy khởi động một đến ba tay đánh đầu tiên máy nó sẽ để ở chế độ phân tích đấy và nghe tiếng quân hột đấy khi nó rơi xuống đĩa sau khi nó nghe đã phân tích rồi nó sẽ chuyển sang chế độ bao dung và sẽ báo trực tiếp hết có tài hay có xỉu để em đánh em nhé thì tôi sẽ nói thêm về cái máy cái nguyên lý hoạt động của cái máy này thì là mỗi mặt có cái hột tài xỉu nó nhịp âm khác nhau khi nó rơi xuống đĩa mặt nhất mặt nhị mặt tam mặt tứ mặt ngũ mặt lục đấy khi nó rơi xuống đĩa nó sẽ tạo những cái âm thanh khác nhau đấy ví dụ mặt nhất nó sẽ rơi xuống đĩa nó sẽ tạo những cái âm thanh cái bụp cái chẳng hạn đấy còn mặt lục nó sẽ tạo những cái gem đấy mình nghe bằng tay thường thì mình không thể nào mình nghe được và đoán chuẩn xác là có tài hay có xỉu nhưng với cái máy phân âm này nó đã gắn một cái chip xử lý ấy là những cái chip xử lý ở đây là gì là chip xử lý là nghe cái tiếng âm thanh của những cái bề mặt hột tài xỉu và mọi chất liệu con hột ví dụ như con hột bằng nhựa con hột bằng kim loại đấy con hột bịp hột bão hột bo hột nặng tài hột nặng xỉu hay hột bao dung nó đều có thể nghe nó phân tích được nó chỉ mất 1 đến ba tay đánh đầu tiên để nó phân tích cái tiếng âm của cái hột tài xỉu khi nó rơi xuống đĩa đấy thì sau khi đã, đã phân tích được rồi nó sẽ chuyển sang chế độ bao dung và cái chế độ bao dung đây nó sẽ báo là tài là dung hai dung và xỉu là dung một dung để em cùng biết em cùng đánh em nhé đấy và cái độ chuẩn xác của cái máy báo dung này là đạt 90 phần trăm ấy những tiếng nào không dung hoặc dung chập tròn thì em không đánh em nhé vì những tiếng đó chưa chắc cú còn những là tiếng chắc cú là hai dung là tài và một dung là xỉu thì em đánh mạnh tiền đánh căng tiền cho tôi đấy thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em dưới hình thức tôi sẽ làm tay em tay con và cái sản phẩm đồ bị cái máy phân âm tài xỉu này thì rất thích hợp cho em đánh làm tay em tay con mình có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới với cái bộ môn đánh tài xỉu cứ ở đâu có sòng tài xỉu anh em mang cái máy phân âm này vào sân chơi và anh em ngồi trong phạm vi bán kính 3 mét đổ lại thôi là anh em đã trở thành người chiến thắng rồi nhá thì sau đây tôi sẽ bật máy và máy đang ở chế độ phân tích đấy ba tiếng đầu tiên đấy máy nó sẽ chưa báo dung em nhá đấy một tiếng này tôi mở cho em xem này xỉu này hai tiếng này xíu này ba tiếng này mở cho anh em xem này tài này ấy thì từ tiếng thứ tư đi máy nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung và sẽ báo cho tôi biết là hai dung là tài và một dung là xỉu thì khi tôi cầm trên tay thì không thể nào ai nghe cái tiếng dung của nó mà cái tiếng dung này rất là êm luôn và anh em vào sòng vào sới vào chỗ đông người khi có những âm thanh nó phát ra tiếng ồn nào thì máy nó sẽ không bị ảnh hưởng gì vì máy có một cái chip bao chống tiếng ồn và nó chỉ nghe cái tiếng âm thanh của những quân hột tài xỉu khi nó rơi xuống đĩa em nhá test luôn cho anh em khi tôi cầm trên tay để em xem nghe cái tiếng rung của nó không em nhá đấy như tiếng này máy phân âm phân âm và báo rung tôi biết là có một rung ấy một rung chắc chắn là có xỉu em nhá ấy mở nắp là có xỉu này có xỉu em nhá một một năm bảy điểm xỉu rất là chuẩn xác sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng em nhá đấy khi mà sóc xong mình đặt xuống 1 đến 3 giây khuôn hột không nhảy máy phân âm phân âm mà không báo dung ấy là những tiếng đó là nó chưa phân âm và chưa báo được thì em không đánh em nhá đấy mở cho em xem này tài này đấy đấy như thế này máy phân âm phân âm và báo dung là hai dung hai dung chắc chắn là có tài nhá mở nắp tiếng này là có tài này có tài nhá 146 11 điểm tài thì tôi sẽ thả để cái máy phân âm này vào cái chiếc bát này để nó cùng vọng ra anh em cùng nghe cùng biết hai dung là tài và một dung là xỉu em nhá đấy như tiếng này một dung một dung thì chắc chắn anh em là có xỉu em nhá mở nắp là có xỉu này mở này có xỉu em nhá 145 10 điểm xỉu rất là chuẩn xác test tiếp cho anh em này đấy như tiếng này máy phân âm phân âm và báo dung là hai dung hai dung thì 100 trăm là có tài em nhá đánh mạnh tiền tiếng tài tiếng này tôi này má này có tài em nhá 156 12 điểm tài đấy rất là chuẩn xác tiếp tiếp em một vài tay đánh nữa nhá sắc loạn lên luôn này đấy như tiếng này là hai dung hai dung là chắc chắn là có tài em nhá mở nắp này có tài em nhá 663 Đấy 15 điểm tài Tôi kỷ niệm em tiếng nữa em nhé Đấy Tiếng này một dung rồi một dung thì chắc chắn anh em 100 trăm là có xỉu nhá Mở nắp tiếng này là có xỉu này Có xỉu em nhá 126 9 điểm xỉu thì tôi sẽ tắt cái máy phân âm đánh tài xỉu đi và sau đây tôi sẽ test về cái sản phẩm là máy phân âm đánh bầu cua đấy thì đến video ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn qua những con hột cái bát cái đĩa đấy thì sau đây tôi sẽ lấy ba hột để quay video cho anh em nhé tôi sẽ lấy ba hột để quay video cho anh em đấy tôi sẽ thử lại một lần nữa qua cái thanh nam châm này anh nhìn trên màn hình đây là cái thanh nam châm này quân hột này thì quay xong tôi sẽ bóc luôn ra đấy thử hột đã xong này đến cái đĩa này hoàn toàn là đồ thường đồ chợ đấy cái bát này em nhìn chưa đấy hoàn toàn là bình thường luôn vì đây là những cái đồ để tôi đựng thức ăn hàng ngày đấy thì các bước test đã xong đây là cái máy nghe hột đánh bầu cua đấy em nhìn thấy chưa rất là nhỏ gọn và hiện đại đó là công ty chúng tôi ngụy trang trực tiếp vào những chiếc điện thoại này thì mình đến sân chơi xong sới mình bật máy phân tích đấy để nó phân âm tiếng quân hột bầu cua khi nó rơi xuống đĩa một đến ba trái đầu tiên là nó sẽ ở chế độ phân tích đấy từ tiếng thứ tư trở đi đấy là nó sẽ chuyển sang chế độ bao dung để cùng báo biết là có con gì thì tôi đã chuẩn bị sẵn qua một cái bảng nhịp rung của cái máy phân âm này đấy thì cứ không rung thì là đánh bầu một rung ngắn thì em đánh con cua một rung dài em đánh con tôm hai rung ngắn em đánh con cá hai rung dài em đánh con gà và ba rung ngắn thì em đánh con nai những tiếng nào nó rung chập chờn hoặc rung nhiều nhịp thì em không đánh vì những tiếng đó máy nó phân âm chưa phân âm được và cái độ chuẩn xác của máy phân âm này thì đạt 90 phần trăm độ chuẩn xác không nhá thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em tôi bật máy khởi động đấy ba tay đánh đầu tiên này máy nó đang ở chế độ phân tích đấy nên nó chưa thể báo dung được em nhá mở cho anh em tiếng đầu này ba tôm đấy đấy tiếng thứ hai này hai gà một bầu đấy tiếng thứ ba này hai cua và một con gà đấy thì từ tiếng thứ tư đi máy nó sẽ chuyển sang chế độ báo dung và sẽ báo trực tiếp về cái thanh điện thoại này để cùng biết là có con gì qua cái bảng công thức nhịp dung ở đây đấy tôi sẽ test luôn anh em khi tôi cầm trên tay xem em có nghe cái tiếng dung của nó không em nhá sắc loạn lên luôn này đấy như tiếng này máy phân âm bầu cua phân âm và báo tôi biết là không dung không dung thì chắc chắn là có con bầu à có chơi bầu nhá chắc chắn em là có chơi bầu này mở này có bầu nhá hai bầu và một tôm đấy tiếp tiếp cho anh em một vài cái đánh nữa này đấy như thế này máy phân âm phân âm và báo cho biết ba cái rung ngắn ba cái rung ngắn thì chắc chắn là có con nai này nhá chắc chắn anh em là có con nai này mở bát là có con nai này có nai em đấy thấy chưa nghiêng hột vẫn báo được đấy đấy khi sóc xong đấy một đến 3 giây mà con hột bầu cua nó không nhảy máy phân âm mà phân âm mà nó không phân âm được nó phân âm nhiều nhịp rung loạn nên là những tiếng nó chưa phân âm chuẩn xác thì mình không đánh em nhá tôi mà tiếng này anh em vì phân âm nó chưa chuẩn xác nên mình chưa thể đánh được đấy một cá một bầu một gà ấy tôi đã nói là độ chuẩn xác của máy phân âm này đạt 90 phần trăm độ chuẩn xác em nhá ấy thì tôi sẽ thật để luôn chiếc phân âm này và cái bát này để nó cùng vọng cái tiếng rung đấy để em cùng biết đó là cái tiếng rung gì và cũng qua mặt con ở đây em nhìn thấy trên màn hình rồi tôi test luôn cho anh em đấy như tiếng này hai cái rung ngắn hai cái rung ngắn thì chắc chắn anh em là có con cá em nhá đấy máy phân âm báo là hai rung ngắn này mở này có cá em nhá hai tôm và một con cá đấy rất là chuẩn xác tiếp anh em này đấy như tiếng này tiếng này không rung đấy không rung thì chắc chắn anh em là có trái bầu nhá mở bát tiếng này là có trái bầu này mở này có bầu nhá hai bầu và một con cá đấy đánh một được hai đấy những thứ nào mà máy phân âm được con nào mà đánh hai ra hai ra ba thì anh em mình ăn đủ rồi tiếp tiếp cho anh em mình đó đấy như thế này một cái rung dài một cái rung dài thì chắc chắn là anh em đánh tôm đấy anh em đánh tôm thế này cho tôi nhá mở bát thế này nó có tôm này mở này có tôm này nhá một tôm một cá và một con nai đấy tôi test tiếp cho em tiếng nữa anh đã kỷ niệm tiếng cuối cùng này đấy như tiếng này hai cái rung dài hai cái rung dài chắc chắn là có con gà nhá chắc chắn em là con gà mở bát tiếng này là có con gà này mở này có gà nhá hai gà và một con nai đấy mình lại đánh một được hai đấy thì tôi sẽ bóc luôn cái, cái bộ con hột này ra đấy như đầu video tôi đã nói tôi tắt cái máy này đi này đấy đấy như đầu video nó nói là cái bộ đồ bịp này ấy, bộ đồ bịp về máy phân âm bầu cua và cái máy phân âm đánh tài xỉu thì anh em mình mới chơi mới va vấp vào cái đồ bịp này mình đều có thể đánh được và mình có thể mang tiền ra về không ai nghi ngờ hay phát hiện gì anh em sử dụng sản phẩm đồ bịp hiện đại như vậy nhá đấy anh lý chưa hoàn toàn là đồ thường luôn đấy thì qua vài bát test và hướng dẫn cách chơi cách sử dụng là cái sản phẩm là máy phân âm bầu cua và cái máy phân âm đánh tài xỉu thì anh em đã thấy cách chơi cách sử dụng cũng như độ chuẩn xác của nó rồi thì anh em nào muốn quan tâm thêm thì anh em hãy liên hệ với tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình là công ty chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy thì anh lưu ý là công ty chúng tôi hiện tại còn duy nhất là 10 cái máy phân âm bầu cua và máy phân âm tài xỉu thì anh em hãy nhanh tay anh em liên hệ chúng tôi để có những sản phẩm đồ bịp hiện đại này em nhé đấy thì công ty tôi có hai cơ sở chính để em đến mua đồ và mang đồ về đánh cơ sở một là bến xe miền đông sài gòn cơ sở 2 là bến xe mỹ đình hà nội anh em gần trực tiếp cơ sở nào qua trực tiếp cơ sở cửa hàng đó để mua cái đồ bịp về đánh vì cái số lượng đồ bịp này nó có giới hạn nên anh em hãy nhanh tay gọi điện cho công ty chúng tôi đấy thì ngoài cái đồ bịp đánh bầu cua và cái đồ bịp đánh tài xỉu ra thì công ty chúng tôi còn rất nhiều những cái đồ bịp thiết bị gian lận hiện tại khác như đồ bịp về đánh sóc đĩa này chip gà đấy hay là cung cấp những cái bản hack đánh trên máy mình trên các bản game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa và đánh bằng công thức quy luật trên các bản game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa khi mình đánh trên máy người ta nhá đấy và cung cấp những cái tool hack game online trực tuyến như game go 88 này game king full đấy hay là cung cấp những phần mềm hack anh em cần cần bất cứ thiết bị gian lận đồ bịp nào anh em hãy liên hệ chúng tôi đấy thì tôi xin kết thúc cái video ở đây và những video sau tôi sẽ giới thiệu về những cái cách hack game trên điện thoại đấy thì anh em hãy xem video của tôi ở những video tiếp theo nhé xin chào tất cả anh em